vào video đi Để cho chị xin thì, thì khi mà anh cắt xuống thì nó mới đẹp được nó mới cắt hết mét của anh đấy thấy chưa chuẩn chưa đặt vào anh nó, mới đẹp nếu như thế này thì khả năng dùng cái này tại vì cái này anh phải mất thời gian căn căn cái này mà nếu mà trong trường hợp đặt nó dài lên vẫn được không cái này phải không không được nó nó làm sẵn cái cái cái cái này nó đặt phần phần lúc không được nhé dài hơn ờ, cái mã mã mã kia Không, không, không ở đây không có bọn em toàn bán ờ, bốn năm mươi thôi năm ờ, năm năm mươi còn bốn mươi thì máy đấy là một cấp khác mất ờ, thời gian cầm tí nhỉ. Nó kéo đến cái này chỉ rút được một lần thôi nha như nào em cái màn con VOS